sao nó lại có nguyên lý này hả các anh chị đó là vì trong không khí thì 78% là khí nitơ 1% là khí CO2 và các khí khác chỉ có 21% là khí oxy nguyên chất thôi các anh chị ạ à. chỉ có 21% là khí oxy còn lại tới tới 79% là những cái khí không có lợi cho sức khỏe và khi chúng ta thở bình thường là chúng ta thở nông thì chúng ta không thể nào hấp nạp được toàn bộ 21% cái khí oxy này nhưng khi mà chúng ta thở đúng thở sâu thở lâu nén khí nín thở thì khả năng là chúng ta sẽ làm sao ạ chúng ta sẽ hấp nạp được 21 tối đa cái lượng dưỡng khí có ở bên trong không khí và khi mà chúng ta thở như vậy đối với những người mới bắt đầu các anh chị ạ sẽ cảm thấy tức ngực chướng bụng khó chịu mệt mỏi chóng mặt và thậm chí là bị hàng huyết áp luôn các anh chị ạ bởi vì khi thở như vậy thì nhịp tim sẽ đập chậm lại và Kiên sẽ lấy một cái hình ảnh để các anh chị dễ dàng hiểu hơn các anh chị chúng ta thường hay đi uống nước mía đúng không và khi uống nước mía thì người ta sẽ dùng một cái máy xay một cái máy ép để ép toàn bộ cái nước mía nó đi ra một bên còn cái xác mía cái bá mía thì nó đi ra một bên thì toàn bộ những cái nước mía nguyên chất này được xem giống như là oxy có trong không khí vậy 21% các giếng khí nguyên chất của oxy bình thường khi mà chúng ta làm sao ạ à? chúng ta ăn mía chúng ta nhai chúng ta nhai cái miếng mía thì việc này giống như việc chúng ta đang thở nông vậy thở nông thì khi chúng ta nhai thì chúng ta không ép ra được hết cái nước mía và chúng ta nhả ra bao gồm là cái bá mía và cái xác mía và cả những cái nguyên chất mía nước mía ở trong đó nó vẫn chưa ra hết còn khi mà chúng ta ép nước mía thì một bên là bá mía và sắc mía thì đây là những cái khí nitơ những khí carbon đã được loại bỏ rồi chỉ còn lại một cái ly nước mía nguyên chất thì cái nước mía nguyên chất này chính là oxy cái việc mà chúng ta thở sâu nín thở thì nó giống như việc chúng ta đang ép đang vắt cái bá mía để dục bỏ toàn bộ những khí không không có lợi cho sức khỏe là nitơ và carbon chỉ còn lại là gì khi ép ra ném khí thở bằng cơ hoành thở sâu thở lâu và nín thở trong một khoảng thời gian dài thì giúp cho chúng ta làm sao ạ? Chiết xuất ra được cái lượng không khí nhiều nhất và từ đó giúp cho chúng ta có đầy đủ cái năng lượng sống lâu, sống khỏe và có thể tiêu trừ được những cái bệnh tật và những cái người mà mới lần đầu tiên khi làm cái phương pháp này họ sẽ cảm thấy choáng váng chóng mặt là chuyện rất bình thường nha các anh chị bởi vì oxy lúc mà khi nín thở oxy nó không lên não được và khiến cho chúng ta làm sao bị quay cuồng thì điều này cũng bình thường thôi và việc của chúng ta là phải rèn luyện rất nhiều và ban đầu thì chúng ta cần phải thích nghi là chúng ta thở nín thở trong khoảng thời gian ngắn thôi 10 giây 20 giây và sau đó tăng dần lên càng nín thở lâu thì càng khỏe tim sẽ đập càng chậm và cái lượng dưỡng khí mà chúng ta hấp nạp nó càng nhiều có những người tập lên được tới 1 phút và 2 phút trong cái việc nín thở và hãy tập nó thành một thói quen nha anh chị bác sĩ quý khắc việt trong bài thơ có nói rằng đi đứng ngồi nằm làm bất công kỳ công việc gì chúng ta đều có thể thở sâu thở lâu và nín thở hãy tập nó thành một thói quen thở và trong khi thở là chúng ta đã ứng dụng cái việc thiền vào trong việc thở hàng ngày luôn làm bất kỳ công việc gì chúng ta cũng thở sâu thở lâu thở thiền để làm sao chúng ta bỏ đi cái thói quen thở nông đi thở nông chỉ giúp chúng ta duy trì cái cuộc sống hàng ngày thôi nhưng không giúp chúng ta gia tăng được cái sức khỏe chúc các anh chị có thật nhiều sức khỏe sống thật lâu xin chào và hẹn gặp lại các anh chị